Statue of Art. It's the largest bronze statue found in Vietnam. It was found by farmers in a rice field 30 years ago. Now, in the right hand there was a lotus, in the left hand there was a snail. The farmers cut the lotus and the snail away so they could tell what it was made of. It was bronze. They still have the snail and the lotus. They're eventually going to get it back to the museum. Thưa quý vị, chúng ta đang đứng ở khu trưng bày của tháp Mỹ Sơn E1 và chúng ta đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một cái bề thờ rất là lớn tại tháp Mỹ Sơn E1 và ba bức phù điêu ở trên kia là ba vị thằng con của thằng Shiva con của thằng hủy diệt và sáng tạo cái mới Shiva ở bên tay phải màn hình của quý vị đó là thằng à, Ganesha và bên tay trái là